nơi rất xa nơi không có khói bụi thành phố ở một nơi đẹp như mơ trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển rộng sóng vỗ cuộc đời tôi là những chuyến đi dài vượt suối thác vượt núi dốc dù tranh vây có xa gì có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên sao mãi cả ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi chào người bạn mới từng chặng đường dài mà ta qua giờ ngồi một mình lại thấy nhớ ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá để lại một điều rằng càng đi xa trở về đi thật xa để trở về có một nơi để trở về đi đi để trở về tôi đang ở một nơi rất xa nơi không có khói bụi thành phố ở một nơi đẹp như mơ trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển rộng dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà đi thật xa để trở về đi thật xa để trở về có một nơi để trở về đi đi để trở về cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình tình trạng dài mà ta nơi rất xa nơi không có khói bụi thành phố ở một nơi đẹp như mơ trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển rộng sóng vỗ cuộc đời tôi là những chuyến đi dài Và suối thác vượt núi dốc dù tranh vênh có xa gì có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên sau mãi cả ánh mắt lấp lánh hiên hòa chào tôi chào người bạn mới đừng chẳng dài mà joy, di the joy.